Angular Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn quay trở lại với khóa học Angular 13 .NET Core API và SQL Server 2022 Thì ở bài này chúng ta sẽ làm về chức năng login Vì rất nhiều bạn đã yêu cầu tôi ờ, làm chức năng này Vì thế tôi ờ, sẽ làm chức năng này trong ờ, bài hôm nay thì trước khi đi vào cốt thì tôi sẽ phân tích bài toán một chút đấy là ờ, trang đăng nhập thì cũng ờ, giống như các trang khác chúng ta sẽ lấy ờ, username và password truyền xuống uh, uh, .NET của chúng ta và chúng ta sẽ vào uh, database qua câu lệnh select thôi thì các chức năng ở trên web thì cũng uh, như là ừ, cũng thông qua bốn cái cơ bản đấy là CRUD thêm sửa xóa xem create delete update và uh, ờ, zip đấy bốn cái và sau khi truyền câu lệnh select cao sao from db nếu thành công thì sẽ trả về trang đăng nhập à, thông chạy qua trang đăng nhập và vào trang tiếp theo nếu như ờ, select không có tên và password đấy ở trong DB thì ờ, trả về phô và sẽ giữ nguyên là tại trang đăng nhập và ở phần tiếp theo của bài học thì chúng ta sẽ cùng vào truy cập vào database và tạo thêm một bảng người dùng new table bây giờ chúng ta sẽ dùng cách tạo bảng bằng ờ, tay chúng ta sẽ thêm tên cột đấy là tên đăng nhập này kiểu dữ liệu là Pacha Mình cứ để mặc định 50 mật khẩu cũng là Vaja mặc định 50 ờ, và tiếp đến là họ và tên xin lỗi các bạn ở trên xưa ờ, thành va cha chúng ta sẽ pệt lại vào đây ở đây sẽ là n va cha 50 à, ờ, có khi ta thôi cứ để 50 thôi được rồi chúng ta sẽ Ctrl F lưu tên bảng là người dùng ok như vậy là chúng ta thêm xong chúng ta sẽ refresh ở chỗ table để hiện ra bảng mới của chúng ta đây bảng người dùng của chúng ta rồi bây giờ chúng ta sẽ thêm dữ liệu mới bằng tay luôn edit top 200 dầu sẽ là hàn quá nhanh chẳng hạn mật khẩu sẽ là hàn quá nhanh luôn họ là tên là hàn quá nhanh hàn quá nhanh tôi sẽ bật việt kỳ lên ta sẽ thêm mới uh, uh, một user nữa đây đăng nhập là admin mật khẩu cũng là admin và họ và tên cũng là admin luôn chúng ta sẽ tab đấy như vậy là có hai bản ghi chúng ta sẽ cùng mở một uh, new một file file mới à, chúng ta sẽ mở một query mới file new query with current connection chúng ta sẽ thử select ở trong bảng người dùng của chúng ta select sao all người dùng EQ F5 như vậy là chúng ta đã tạo bảng thành công và thêm mới dữ liệu thành công thì uh, cái trang đăng nhập của chúng ta đơn giản chỉ là lấy uh, tên đăng nhập và mật khẩu truyền xuống DB và select xem trong DB có tồn tại bản ghi đề không ví dụ tôi sẽ ví dụ như sau select chúng ta sẽ dùng uh, select cao sao tức là đếm xem có bao nhiêu uh, bản ghi from người dùng ví dụ tôi sẽ ví dụ như thế này chúng ta sẽ bôi đen trong này và chạy đây sẽ là hai hai bản ghi vì trong trong bảng của chúng ta sẽ hai bản ghi và trang đăng nhập của chúng ta sẽ đơn giản là thêm where thôi tên đăng nhập bằng chúng ta sẽ bằng nhé không like like là search tương đối chúng ta sẽ search tuyệt đối làm quá nhanh và mật khẩu khẩu cũng bằng hàn quá nhanh rồi select câu này F5 như vậy là sẽ có một bản ghi trở về còn à, ví dụ chúng ta select và mật khẩu của chúng ta là admin 1 chúng ta sẽ select Ôi, sorry các bạn chúng ta sẽ select sẽ trả